quần jean bị coi là hiện thân của chủ nghĩa đế quốc thế giới. Người dân chỉ được phép mặc quần jean màu đen và cấm mặc quần jean xanh. Và luật này không áp dụng với khách du lịch, nhưng bạn sẽ không được mặc quần jean khi đến thăm đài tưởng niệm Kim Il-sung và Kim Jong-il. 2. Không có quyền truy cập vào web thế giới hoặc Wi-Fi. Triều Tiên có máy tính và Internet nhưng chỉ hoạt động trong lãnh thổ quốc gia không tiếp cận với thế giới. Mạng Internet của Triều Tiên được gọi là Kawangmyeong. Tất cả các trang web quốc tế đều bị cấm và nếu bạn không phải là người có quyền lực thì sẽ không được truy cập web quốc tế. Ước tính người dân được truy cập khoảng 1.000 đến 5.500 trang web nội bộ. Đất nước này cũng không có wifi, các thiết bị di động thậm chí còn không thể truy cập vào mạng Kawangmyeong các máy tính bảng Trung Quốc sản xuất cho Triều Tiên không có module Wi-Fi hoặc Bluetooth. 3. Người nước ngoài không thể sử dụng tiền Triều Tiên Khách du lịch không được phép sử dụng đồng tiền quốc gia Triều Tiên. Trong các cửa hàng địa phương cho người nước ngoài, du khách có thể thanh toán bằng euro, nhân dân tệ, won, Hàn Quốc và thậm chí là cả đô la Mỹ. 4. Gần như không thể mua xe hơi Ở Triều Tiên, những người sở hữu một chiếc xe hơi chắc chắn là những người rất giàu có và quyền lực. Giá của một chiếc xe hơi cao ngất trời và tương đương khoảng 40.000 USD, khoảng 920 triệu. Ngay cả một chiếc xe đạp giá cũng đắt và hiếm bắt gặp ở Triều Tiên. Điều đặc biệt là xe đạp cũng có biển số như xe hơi. 5. Bạn không được gọi điện thoại ra nước ngoài Điện thoại di động không thực sự hiếm ở Triều Tiên. Tuy nhiên, công dân địa phương không được phép thực hiện cuộc gọi ra nước ngoài hoặc thậm chí với một người nước ngoài ở Triều Tiên. Tất cả các thẻ SIM địa phương chỉ cho phép các cuộc gọi trong nước. 6. Bạn không thể tắm nước nóng tại nhà Không có nguồn cung cấp nước nóng trong nhà của người dân Triều Tiên, do đó họ thường ghé các nhà tắm công cộng. Ngoài ra, cũng không có hệ thống sưởi trung tâm cho ngôi nhà vào mùa đông, và người dân phải đốt lò bằng củi để làm ấm. 7. Không có Coca-Cola trong các cửa hàng. Trước năm 2015, chỉ có hai quốc gia trên thế giới nơi Coca-Cola bị cấm, Cuba và Triều Tiên. Khi đồ uống này cuối cùng đã được phép bán ở Cuba, thì Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới không có Coca. 8. Không thể du lịch quốc tế Công dân Triều Tiên không thể mua vé máy bay quốc tế và bay sang một quốc gia khác để nghỉ mát. Không phải vì giá rất đắt mà vì bị cấm. Không những thế, người dân còn bị hạn chế đi lại trong nước. Để thăm người thân của bạn ở một thị trấn khác hoặc một ngôi làng, bạn phải nhận được sự cho phép. Tuy nhiên, một số người dân Triều Tiên vẫn có thể đến Trung Quốc hoặc Nga dưới hình thức buôn bán 9. Không có McDonald's ở Triều Tiên Không hề có hệ thống chuỗi thức ăn nhanh McDonald's ở Triều Tiên. Tuy nhiên, các kiosk đường phố với các món ăn truyền thống của Triều Tiên ngày càng trở nên phổ biến ở đất nước này. 10. Người nước ngoài không được chụp ảnh hoặc thậm chí nói chuyện với người dân địa phương khi chưa được cho phép. Một công dân địa phương sẽ không bị bỏ tù hoặc bị xử tử vì một cuộc trò chuyện với người nước ngoài. Nếu bạn cố gắng nói chuyện với ai đó hoặc chụp ảnh người dân, họ có thể sẽ chạy trốn. Du khách còn bị cấm chụp ảnh bất cứ thứ gì xung quanh. Hướng dẫn viên du lịch đi cùng sẽ ngăn không cho bạn chụp bất cứ thứ gì, đặc biệt là những thứ liên quan đến quân sự. 11. Hầu như không thể mua bao cao su hoặc các sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Thật khó tin, nhưng hầu hết người Triều Tiên đều không biết rằng bao cao su tồn tại. Vài thập kỷ trước, Chúng xuất hiện trên thị trường chợ đen nhưng không phổ biến lắm. Bây giờ gần như không thể mua bao cao su vì người dân không có nhu cầu. Băng vệ sinh cũng không bao giờ được tìm thấy trong các cửa hàng Triều Tiên. Nghe có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng phụ nữ nơi đây vẫn phải sử dụng khăn vải khi đến kỳ đèn đỏ và sau đó giặt đi dùng lại. 12. Bạn sẽ không bao giờ có được một kiểu tóc sáng tạo ở Triều Tiên. Trong các tiệm làm tóc địa phương, bạn có thể tìm thấy hình ảnh của các kiểu tóc nam và nữ được đề nghị. Kiểu tóc thời trang nhất là kiểu tóc của nhà lãnh đạo đất nước. Đó là lý do tại sao phần lớn đàn ông thích cắt tóc giống như Kim Jong-un. Phụ nữ thường cắt tóc bốp bởi à, Kim Jong-un cho rằng nó phù hợp với phụ nữ Triều Tiên.